Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì à, anh em đang muốn tìm kiếm cho mình một cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em đi đánh liêng, đánh ba cây hay là các cái bộ môn bài lá khác hiệu quả Đấy, một cái bộ sản phẩm mà giúp cho anh em là chắc chắn là khi dùng là sẽ giành chiến thắng trong cái cuộc chơi đó sân chơi đó thì không phải bộ sản phẩm nào khác mà đó chính là một chiếc máy đánh bài đấy hay còn gọi là một chiếc điện thoại đánh bài tại vì sao tại vì một chiếc điện thoại đánh bài nó sẽ giúp cho anh em là chơi được rất là nhiều các cái trò khác nhau ví dụ như là các cái trò xâm, lốc phỏng ba cây binh sập sám binh ấn độ tiến lên miền nam linh tinh đấy rất là nhiều trò cho anh em lựa chọn đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là về độ chuẩn xác của cái dòng máy đánh bài thì nó là tối đa chuẩn 100% cho anh em đấy tức là sao tức là một con máy đánh bài này anh em chơi thì không bao giờ có chuyện là sai không bao giờ có chuyện là máy báo sai anh em nhé đấy thì máy đánh bài nó sẽ có rất là nhiều loại rất là nhiều phân khúc cho anh em phân khúc giá rẻ cũng có cao cấp cũng có đấy loại Samsung Oppo hay là loại iPhone cũng có thì ở trong clip này mình sẽ chỉ giới thiệu đến cho anh em con máy mà được anh em thầy thợ tin dùng nhất và được rất là nhiều anh em sử dụng đấy đó chính là con máy đánh bài cao cấp nhất hiện nay trên thị trường con máy đánh bài CAC 700 đấy cho anh em cùng xem ở đây đây chính là một con máy đánh bài CAC 700 Hình thức của nó thì là một con iPhone 8 Plus đấy hình thức là một con iPhone 8 Plus đấy khi anh em đi chơi sử dụng anh em có thể là lắp sim vào nghe gọi hoàn toàn là bình thường đấy khi anh em đi chơi nhá anh em chỉ cần đưa cho mình được bộ bài vào để sử dụng thôi bài thì là có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn đấy ví dụ như các loại bài hai ca xanh hai ca trắng đô la kim cương rồng xanh rồng vàng đấy các loại bài có trên thị trường hiện nay là bài máy này đều có cho anh em và hiện nay thì là bên tấn đang trong chương trình khuyến mại là khi anh em mua bất kỳ một bộ sản phẩm máy đánh bài nào là bên mình sẽ tặng kèm cho anh em đó chính là một đến hai cây bài rất là ok thoải mái cho anh em luôn đấy thì cho anh em cùng xem về con máy đánh bài này thì khi anh em đi chơi sử dụng thì khi anh em đi chơi sử dụng cái con máy đánh bài này đấy thì là anh em chỉ cần đăng nhập vào game của mình đấy mã đăng nhập của nó thì rất là đơn giản thôi anh em đây mình sẽ giảm bộ tối xuống để cho anh em nhìn cho rõ mã đăng nhập này thăng 2580 thăng đấy thì khi anh em đăng nhập vào như thế này thì nó sẽ hiện đều ở đây đấy nó sẽ hiện vào trong này thì anh em chỉ cần bấm vào đăng nhập giúp mình đấy thì khi anh em đi chơi nhá anh em sẽ mua trò chơi đấy anh em mua tối đa cho mình là được ba trò ví dụ như đây mình bấm vào phần trò chơi sạch này thì nó sẽ hiện lên rất là nhiều trò chơi như thế này ví dụ mình bấm vào phần ba cây mình đi chơi liêng đi ví dụ mình đi chơi liêng thì mình sẽ bấm vào phần ba cây nó sẽ hiện lên cho anh em này trò liêng ở đây nó sẽ là bài ba cây năm hai lá bài 3027 nó sẽ hiện lên chữ thử và chữ mua anh em muốn mua trò chơi anh em chỉ việc kết nối wi-fi anh em bấm bật chữ mua mua hoàn toàn là miễn phí cho anh em còn mình test cho anh em này thì mình bấm vào chữ thử cho anh em này bấm vào thử này đấy mình bấm vào thử sau đó thì ở đây nó sẽ hiện lên cho anh em một số phần cài đặt đây, cho anh em xem lại. Một số phần cài đặt ở đây. Thì à, những cái phần cài đặt này thì khi anh em mua sản phẩm là bên mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể cho anh em. Còn ở đây mình chỉ test cho anh em xem về cái chất lượng tốc độ báo của nó và độ hiệu quả nó đem lại cho anh em nhé thì uh, cái thứ nhất ở đây là đang là mình đang để cho anh em là chế độ báo báo nhà nào lớn nhất cho anh em tức là báo tụ nào lớn nhất cho anh em đấy thì mình sẽ test cho anh em cùng xem này đấy thì uh, đây anh em chờ mình một chút Đấy, thì cái báo tụ nào lớn nhất đây thì uh, mình bấm bắt đầu trò chơi này thì khi mình đặt bài mắt camera nằm ở khu vực này mình chỉ à, đóng mắt camera ra khoảng cách khoảng 30 cm là được anh em nhé đấy mình đặt bài này chế độ báo nhà lớn nhất máy báo 4 nhà số 4 sẽ là nhà lớn nhất đấy chia cho anh em xem luôn nhà số 4 đây là nhà này sẽ là nhà lớn nhất này đó anh em thấy không ạ 9 điểm lớn nhất chưa rất là ok nhá đó nè đấy rất là ok cho anh em luôn tiếp tục này test cho anh em thêm ván nữa này rồi đặt bài máy báo máy vẫn báo 4 thì nhà số 4 này vẫn là nhà lớn nhất vẫn chuẩn 100% cho anh em luôn ở cái chế độ báo nhà lớn nhất này đấy 8 điểm lớn nhất cho anh em rất là ok cho anh em này bài của mình không điểm này đấy bài này một này bài này 5 và bài này là 8 điểm rất là ok cho anh em nhé đấy thì đấy là ở cái chế độ mà báo nhà lớn nhất cho anh em còn ở một cái chế độ khác đó chính là chế độ mà cắt lá để bài lớn nhất này đấy cắt lá để bài lớn nhất thì đây mình sẽ bật cho anh em này nhớ anh em chơi ở chỗ cắt lá thì anh em chuyển cắt ví dụ máy báo này đây đặt đây Máy báo 7 thì anh em bỏ đi cho mình 7 lá nhá. 1 2 3 4 5 6 7. Sau đó anh em chia. Bỏ đi 7 lá anh em chia thì bài của anh em sẽ là bài lớn nhất này. Đó. 9 điểm lớn nhất cho anh em. Đấy, rất là chuẩn xác cho anh em luôn. Riêng về máy báo chuẩn cả điểm, chuẩn cả chất cho anh em nhé Đấy anh em có thể cài đặt chất Cro Test Big tùy ý anh em. Đấy, tùy theo chỗ của anh em chơi như thế nào. Đấy, test cho anh em thêm một ván nữa này. Ờ. máy báo hai này bỏ đi hai lá này một này hai chia bài mình vẫn bài lớn nhất thật là ok luôn đấy rất là ok nhá đấy thì à, anh em nào mà muốn sở hữu cho mình những cái bộ sản phẩm này thì anh em có thể là vui lòng là nhấc điện thoại của mình lên và gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình hoặc có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng anh em nhé thì những anh em nào ở gần cơ sở bên mình ấy thì có thể là đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến nơi alo điện số hotline trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Còn anh em nào ở xa đặt hàng, bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Thì khi nhận hàng được phép kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền, rất là ok. Thì cuối video cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.